Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về diễn biến của cơn bão số 4. Sáng sớm nay, ngày 26 tháng 9, cơn bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 trong năm 2022. Vào hồi 8 giờ sáng hôm nay, ngày 26 tháng 9, vị trí tâm của bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, nằm trên vùng biển phía tây của đảo Luzon, Philippines, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 200 km tính từ tâm của bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm của bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến 4 giờ sáng ngày mai, ngày 27 tháng 9, vị trí tâm của bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 114,6 độ Kinh Đông, nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km trên giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 20 độ Vĩ Bắc. Phía Đông, kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, Mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và có xu hướng sẽ mạnh thêm. Đến khoảng 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm của bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, tức là từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong từ 24 đến 48 giờ tiếp theo gió sẽ mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 12 đến 20 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 118 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới Đến khoảng 4 giờ ngày 29 tháng 9, vị trí tâm của áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 105,6 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực phía Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8. Trong từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ từ 20 đến 25 km/h. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão ở vùng ven bờ. Tại vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 27 tháng 9, ở vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cần phải đề phòng nước dâng do bão cao từ 1 đến 1,5 mét và sẽ gây ngập úng tại những khu vực trũng thấp ven biển và cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, các khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều sẽ có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền Từ gần sáng ngày 28 tháng 9, tại các khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận sẽ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Khu vực ven biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ sáng sớm ngày 28 tháng 9 sẽ có gió mạnh cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Con Tum, Gia Lai ngày 28 tháng 9 gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Từ ngày 27, 28 tháng 9, các khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên sẽ có mưa to đến rất to và có rông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm trên một đợt, có nơi trên 350 mm trên một đợt. Từ đêm ngày 27 đến ngày 30 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to và có rông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm trên một đợt, có nơi trên 350 mm trên một đợt. Cảnh báo mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc, xét, gió giật mạnh ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ngày 26 tháng 9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua cho đến 3 giờ sáng ngày hôm nay ngày 26 tháng 9, có nơi trên 50 mm như là ở Điện Hồng, Quảng Nam là 56,6 mm, Hải Ninh, Bình Thuận là 73,3 mm, Idarom, Con Tum 62,2 mm, Đại Lào, Lâm Đồng 62 mm. Dự báo trong ngày và đêm nay 26 tháng 9, ở các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm có nơi trên 70mm. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều và tối. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và ngập ống tại khu vực trũng và thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và lốc xét cấp 1. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển. Hiện nay, ngày 26 tháng 9, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão. Dự báo trong ngày và đêm nay 26 tháng 9, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có mưa bão. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ trưa và chiều hôm nay, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông cấp 3. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.